ồn lắm cô giáo ạ cô em đây em đây mặc quần không biết bạn mặc quần đùi đến giáp một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cây

mình mang bài con họ con họ đây mày củ khoai lang củ khoai tây đêm trắng sáng anh em mình đi chơi em lên xe anh đeo em nặng thế này đi lại sao đây mà nặng thế này thì anh lại sao chứ anh cố làm nhánh nó với con cái bàn đạp truyền tay tay anh vẹo cột sống cả được lai em như là lai cục sắt mà anh nghiêng hết ấy mấy vẹo ghi đông mà anh nghiêng hết ớ ấy mấy vẹo xương hồng